lựa chọn serum trị mụn cho da dầu để không gây bào mòn da. Chào mọi người, mình tên là Lam, chào mừng mọi người đến với kênh chia sẻ bí quyết chăm sóc da. À, nếu mà các bạn đang gặp các cái trường hợp à, da bị bào mòn à, khi mà sử dụng một dòng serum trị mụn nó gây châm chít bào mòn da à, gây mỏng da hoặc là nổi các cái gân máu li ti trên nền da thì đó là một trong những vấn đề là các bạn sử dụng một cái dòng serum trị mụn chứa quá nhiều hóa chất cho nên nó gây tổn thương tới cái làn da Vậy làm cách nào để mình có thể lựa chọn được một dòng serum trị mụn mà vừa hiệu quả cho da mà vừa không làm cái tình trạng là bào mòn da? Chúng mình cùng xem video dưới đây nhé! à, mình có thể ưu tiên sử dụng các cái dòng serum trị mụn được chiết xuất từ thiên nhiên giả sử như là serum trị mụn cho da dầu đúng không mình có thể lựa chọn các cái dòng serum được chiết xuất từ trà xanh này tràm trà này diếp cá này rau má này hoặc là khổ qua rừng này thì đó đều là những cái dưỡng chất từ thiên nhiên chúng chứa rất là nhiều cái dưỡng chất nó giúp cho cái nền da của mình này vừa hỗ trợ trị mụn này vừa làm sáng da vừa kiềm dầu nhờn và đặc biệt đó là nó giúp phục hồi cái nền da hư tổn rất là nhanh và sau một cái thời gian dài sử dụng thì các bạn sẽ thấy được là cái nền da của mình nó cảm giác là nó khỏe lên nha chứ nó không có gây bào mòn da như các cái dòng mà chứa nhiều quá nhiều hóa chất cái thứ hai á, khi mà lựa chọn các cái dòng serum trị mụn cho da dầu á, thì mình nhớ ưu tiên lựa chọn các cái dòng serum gốc nước nha bởi vì không gốc nước á, thì khi mà mình sử dụng lên da này nó dạng như là một cái à, nước thôi khi mà mình thoa lên da thì nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong da luôn nó sẽ không làm bít tắc cái lỗ chân lông là một nó sẽ không làm cho cái nền da của mình bị uh, nhớt nhớt hoặc là bị bết dính á đó cho nên nó sẽ giúp cái hiệu quả trị mụn được nhanh hơn còn nếu mà mình sử dụng các cái dòng gốc dầu á, thì nó sẽ khiến cho cái nền da của mình là gì à, nó sẽ bết bết trên da như thế này này nó làm bít tắc cái lỗ chân lông này từ đó nó sẽ sản sinh ra mụn rất là nhiều và một cái lưu ý cuối cùng khi mà mình sử dụng uh, khi mà mình lựa chọn các cái dòng serum trị mụn cho da dầu á thì mình nhớ nha là lựa chọn các cái dòng serum không chứa mùi hương liệu nha và không chứa cồn nha tại vì cái hương liệu và cồn là hai cái cái này nó chứa nhiều hóa chất á cho nên khi mà các bạn sử dụng trên da một thời gian thì các bạn sẽ thấy là cái da của mình nó bị châm chít này đó bởi vì nó chứa quá nhiều hóa chất và một thời gian sử dụng á thì có thể là nó đem lại hiệu quả đó nhưng mà nó sẽ làm cho cái nền da của mình bị bào mòn rất là nhiều hy vọng với những cái chia sẻ dưới đây thì giúp các chị em mình có thể lựa chọn được một dòng serum trị mụn mà à, phù hợp với cái nền da của mình và không làm cho cái nền da của mình bị bong tróc da đừng quên đăng ký kênh của mình nha khi mà mình ra những video mới nhất thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo